Tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn Cái tới ngày cuối cùng á Sáng tám giờ 30 là em đi quay phim Thì ờ, ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn thì Sáng ờ, đêm luôn ơi Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ <laughs> Tối hôm đó ảnh kêu là Thôi em, em đừng có về nhà Tại vì nhà em bên, bên quận 7 nó hơi ừ, xa ừ. Nhà ảnh nghe thành Thái thì nó gần Thôi em đừng về nữa qua bên anh ngủ đi Em cũng lưỡng lự Ảnh kêu là yên tâm đi anh không có làm gì đâu ừ. Anh chỉ ôm ngủ thôi Để coi coi ổng sao ừ. Coi ổng có uy tín không ừ. Có uy tín không chào chị Hương Vân, chào Quốc Thịnh à, Em tên Nguyễn Chấn Tính Nguyễn Chấn Tính luôn ha Trắng Trắng Nguyễn Trắng Chấn, Chấn. CH Nguyễn Chấn Tính Dạ vâng vâng à, à, ờ, Chấn Thành với Chấn Tính Đó, gom lại Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi Em 30. uh, ờ, sinh sống và làm việc ở ờ, Hồ Chí Minh ạ à. Công việc em... hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à Dancer Dạ hồi trước dancer giờ nghỉ à. à Ủa nhưng mà bây giờ là em em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn kiểu như dạ. vậy dạ giờ mình lên chức rồi ha dạ và <laughs> em dạ em ờ, tên là hải vi hải vi dạ. mẹ hải vi tên là gì Dạ, anh Cao Tôi nghi rồi Sao? Bạn Facebook của tôi đó Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị Ủa gì hả? Ủa, ừ. mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống Giống hơn, Ừ Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ, em 27 tuổi à, Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do bây giờ là diễn viên tự do đúng không à, không bây giờ thì em à, làm mẹ bỉm vậy hả là mới à mới à cưng dạ con được 8 tháng rồi chắc có lẽ là hai đứa là coi như như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này dạ quen không. nhau trong hậu trường đúng không dạ không có gặp luôn à không không biết nhau luôn thực ra là hai hai vợ chồng làm chung một ngành ừ. nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau chưa bao giờ biết nhau bạn bè chung thì đã rất là nhiều hỏi ừ. tới bạn chung thì ai cũng biết hết ừ. ồ hay ho nhỉ ờ vậy cơ à. duyên nào các bạn à, gặp nhau người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á <laughs> nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không à. à, hôm đó em vô tình lướt facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á đợt đó thì à, em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online thì chị úp hình với lại chồng em ừ. và ba người bạn nữa tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment và em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ ừ. Ờ, ừ. ngon miệng đó ừ em đọc được comment đó đúng không <laughs> dạ đọc cái câu đó làm sao thấy như tự em, ái ghê không như em trả lời là ngon thì ăn đi anh đoán được luôn á <laughs> nhưng mà chắc chắn Tại là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao thôi đừng em ăn có dám nữa. không đừng ăn nữa anh là bông đã có chủ rồi à ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó dạ em comment xong rồi em mới coi nha dạ thấy cô này sao Đúng facebook thì thấy cũng bị ảo lắm ừ. dạ thấy facebook thấy tùm lum tùm la thấy mà không biết đang làm gì mà ảo ảo lắm rồi mới thử coi hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống giống ảo như sao? kiểu chụp hình đẹp lắm thấy úp nhiều lắm rồi ừ. cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào coi có đẹp giống vậy không dạ, đúng không thử ừ. chứ cũng không có tính chuyện mà xa nữa à. lúc đó cũng đang ờ, chia tay bạn gái bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời tầm khoảng tuần sau gì á cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp vi thì sao thì thấy cái sống mũi cao quá giả <laughs> phát hiện liền luôn rồi sao dạ thấy nhìn là biết rồi có hỏi thẳng luôn không dạ không nghĩ đầu nói chị làm sống mũi cao dữ trời <laughs> Ừ. tại lúc tại... nó mới làm nó chưa có tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa làm quá lố luôn không quá lố. À. thế còn vi lần đầu tiên em gặp anh này ngoài đời thì sao thấy ngon thiệt không em thấy mắc cười ảnh ở trên hình đó thì nhìn có vẻ là chững chạc mấy người mà hồng kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu <laughs> nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn á thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước cũng vui ừ. thế là hẹn gặp thử coi sao mà ừ. cái lúc gặp nhau lần đầu tiên á không có ý định gì hết chỉ là ý định làm ăn thôi tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra ảnh hỏi em làm nghề gì lúc đó em kêu là em làm uh, social selling anh hỏi là ủa cái đó là gì em thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ chứ anh không hiểu cái đó là cái gì ổng nhắn tin cho mình ổng hỏi là ủa em ờ, em xin như vậy rồi có bạn trai chưa em cũng nói là em chưa có ờ, anh cũng chưa có bạn gái nè không mấy mình hẹn hò nhau đi thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn à, thôi anh buồn ngủ anh đi ngủ trước nha lát em ngủ ngon em bị chưng hửng luôn á giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai ừ. trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia anh tay chia bạn tay. cũ ừ. mẹ có nói là sao tao thấy từ trước tới giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á mẹ mới ờ, đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á ừ. thì ờ, mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi rồi mày coi coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó mày sử dụng y như vậy cho tao coi coi coi kết quả làm <laughs> sao ừ. kết quả là nó đúng là nó xảy ra đúng thiệt từ ừ. cái gu ăn mặc từ cái ngoại hình tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn dạ đúng rồi là trước đó trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản cái, uh, ước mơ ừ, kiểu ừ, vậy ừ. thì hoàn cảnh gia đình luôn nói ừ. chung là có nhiều cái nó trùng hợp ờ à. cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy Thôi em đừng em hết cửa Em không có xài được Để giới thiệu cho các bạn Khi mà em gặp bạn này á Thì em có thấy bạn này có giống như là cái Cái gu của em không Dạ không <laughs> Trả lời thẳng thừng luôn Rồi bây giờ hỏi thẳng không luôn, luôn Cái gu của ừ. em đó là gu gì Gu em là cao Không có sữa gì hết á ừ. Mà gặp cái sữa như lúc động càm nữa hay gì á không có sữa mũi rồi mà bị à, lùng nữa thấy nhỏ cũng cao mà con cao nhiêu vậy dạ, dạ mét năm mươi tám ạ ừ. <laughs> thấy không giống như trung hình rồi à. Ừ. cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả <laughs> dạ lúc đó uống cũng uống trà đạo hôm bữa à. đầu tiên gặp uống trà đạo trà đạo luôn em có về em kể cho mẹ nghe là em áp dụng cái cái cuốn luật hấp dẫn đó có kể về chàng trai này nhiều không thì không có kể về nhiều mẹ có gửi cho em một cái clip cái clip nhóm anh này thi ở bên trung quốc oh. mẹ kêu là trời sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led đó sao mà đẹp quá rồi cái thằng mặc áo đỏ cái thằng đó đẹp trai quá he cái là thằng mặc áo đỏ là anh này vậy là cô có coi cái nhóm của con đó à là cái nhóm đèn led mà múa mà cái cái dạ. cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc thì chương trình rồi, cũng lớn lắm á có talent á có có có diễn cái bài đi cấy gì đúng không dạ dạ dạ rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ừ, ở chung với nhau tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày cái ba ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là ừ. ba ừ. ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn cái tới ngày cuối cùng á sáng 8 giờ 30 là em đi quay phim thì ờ, ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn thì sáng ờ, đêm luôn thôi bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ <laughs> tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà tại vì nhà em bên bên quận 7 nó hơi ừ. xa ừ. nhà anh ngay thành thái thì nó gần thôi em đừng về nữa qua bên anh ngủ đi em cũng lưỡng lự ảnh kêu là yên tâm đi anh không có làm gì đâu ừ. ờ. anh chỉ ôm ngủ thôi để coi coi ổng sao ừ. ổng có uy tín không ừ. có uy tín không có uy tín à. ừ à. đó nói được làm được đó có hung cái không không luôn tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không dạ không một tuần sau sau cái một tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi đà lạt á ừ. nó có khung cảnh rồi các kiểu trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn <laughs> nhưng mà bây giờ không chịu nổi <laughs> rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm dạ đúng không bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là vạch mặt nhau cho em kể trước đó <laughs> cô ấy có nhiều tật xấu có nhiều tật xấu không nè nhiều lắm cô <laughs> giờ sống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu dân tiệm mà ủa không biết nấu ăn gì hết dạ biết mà ít nấu lắm vì nhà cửa không dọn dẹp bà bề bộn dạ không nấu ăn dạ lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm ừ. sao quen rồi chia sẻ không không vô là người nào chia sẻ <laughs> là hai cả hai luôn hai nói, nói chuyện nhau là vô không vô không vô <laughs> <laughs> giống như mình bị dụ vậy vô duyên trời vô duyên ghê chứ nữa em đi diễn gì nhiều á cổ có ghen không dạ hình như hai chồng không có biết ghen chưa tới giai đoạn đó hay sao mà với vì cũng ở nhà không mà em cũng có gì để ghen em cũng đi làm đâu đi làm giờ làm kiếm tiền không mà à Vi không ghen luôn dạ không tại vì uh, em biết được cái giá trị của anh này như thế nào mình đặt niềm tin được hiện tại là hai vợ chồng em đều ở thành phố hồ chí minh hả hiện tại thì à, em vẫn đi lên đi xuống giữa cần thơ và thành phố hồ chí minh Ủa? tại vì con thì để ở dưới cần thơ cho mấy bà trong ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi mà anh đi suốt anh đi làm nói chung là anh bận biểu lắm mà một mình em thì quay với con á thì ừ. sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á mẹ với lại dì kêu là thôi về dưới đi có gì ừ. mẹ với dì phụ mẹ con lại dưới cần thơ hả dạ trời ơi bạn bè facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng sài gòn tôi đâu nghĩ bà dưới cần thơ đâu trời không có xác định được không ờ, địa xác lý định được luôn á ờ. ồ vậy rồi hả? bây giờ nè anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè trước khi em nói về tật xấu của anh đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội nó chỉ là một cái ờ, cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà tụi bản thân em thôi ừ. chứ không phải tụi em nha bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em oh. mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á ừ. mình lưu lại cho anh mượn coi được không dạ được à. nó nó nó cũng hơi cổ rồi đó cho nên là cẩn anh... thận nhẹ ừ. nhàng anh thấy em rất là xúc động nghe. dạ rồi. cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng cũng hai năm à dạ xin phép được được đọc mà cái dòng ừ. đầu tiên đố anh biết chấm chấm chấm em đang nghĩ gì ầm um có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình cùng em chơi nhé em sẽ viết trước rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha mèo yêu quái ừ. ồ quý lắm nghe em con phải in nó ra đúng không con con dạ. in ra cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được một tháng ừ. thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái cái nào nó cảm thấy nó ok nhật ký tình yêu của hai đứa cái này mình làm thì giống như là để mình ờ, sau này một thời gian dài á ừ. mình xem lại thì nó nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy ừ hay quá vợ con là một người nội tâm có những điều rất là sâu sắc có nhiều cái vợ con còn còn để trong lòng vợ con chưa nói cho con nghe đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều ví dụ như là vợ con thương con 10 nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng bốn nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó nó nó nó, nó bao quát cái chi tiết những cái tiểu tiết những cái lặt vặt lặt vặt là bạn không có để ý người vợ á cảm thấy dạ. là con hơi bị vô tâm á trước khi con cũng vẫn nói gặp anh này là con cũng xác định được là ờ, sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi ban đầu á thì um, có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều có lẽ cái này là con cảm nhận thôi ờ, cái thời gian đầu á ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi có lẽ là do cái ờ, cái cái cái công việc trước đây á, thì nó có một cái định hình không tốt thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá cái cách thể hiện của mình á <coughs> nó cũng hơi nồng nhiệt quá thành ra người khác họ bị ngợp và với cái tiếp người mà ừ. thực tế như thế này nè thì họ không tin không tin cái điều đó cũng không phải là do con không nói mà là do ông này ừ. ông bận lắm lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau sau dần dần thì nó không còn cái thời gian để nói chuyện nữa thì có những cái là nó qua rồi thì thôi vợ nó không có diễn đâu thương con lắm á đúng á hồi nãy bạn cô nói, nói chuyện là cô thấy bạn rất coi là vợ con rất là thương con bây giờ khui tật xấu ông đi đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi ừ. như là ví dụ như bề bộn nhưng trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu mà kiểu như quen một thời gian rồi á <coughs> chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo bề bộn thôi hả dạ với lại ừ. cái kiểu mà à, nóng tính thôi có lãng mạn không không lãng mạn những cái ngày lễ không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim Ừ. rủ đi cà phê đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được rủ đi cà phê cũng được dạ. rủ đi coi ừ. phim cũng được ha con ha không biết tặng quà gì luôn con tại <laughs> vì tiền là vợ giữ à, hay gì không dạ không hai tiền chồng độc lập xài. tiền anh ấy à, xài à vậy đó hả vậy thì con phải tặng quà nha dạ rút kinh nghiệm ừ rút kinh nghiệm nha con ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á là lúc đó là đang con đang mang bầu em bé sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi anh làm hoa làm bông rồi các kiểu cái cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che thế ừ. nè mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta lấy ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu tính ông này không bao giờ vậy cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy làm bông tối diễn xong đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em trời <laughs> ơi không thẳng qua thẳng ừ, ông thẳng mất xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau đi chơi với nhau cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á con không nhớ lúc đó con nói câu gì á cái ổng ấy nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên khỏi mua <laughs> dễ thương không mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ. nó nói như vậy nghĩ, thật, nghĩ sao nói vậy à? à em mong muốn xã em thay đổi điều gì chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái cái sức khỏe chồng em thì ờ, bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm ảnh bỏ bê bản thân nhiều lắm cái thời gian mà em về quê uh, chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn ăn uống thì ăn ở ngoài con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống đấy nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày uống ngày không cuối cùng á là không uống luôn Phải thì chỉ có là cân bằng lại ừ. nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn ừ. bởi vì mình còn đi đường dài nữa còn tính chỉ muốn uh, vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc san sẻ công việc với nhau là ổn giờ gì nè ừ. đây là cái mong muốn của anh hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình à, cảm ơn em đến ờ, bên anh à, xin cho anh bé xô anh yêu em lần đầu tiên luôn á đó. đó lần đầu tiên mừng không không dạ không đi uống đi không ngồi bả cái đi <laughs> cưng quá trời hỏi không ngồi đi chúc cho hai em nghe dạ. sẽ ừ. luôn luôn yêu thương nhau cảm ơn hai em cảm ơn hai đứa nha cảm ơn ngon Bonjour monsieur, bonjour madame. <laughs> oh, ủa là ừ, anh ấy người người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. À. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Madame. Enchanté. Mm. Monsieur, monsieur. Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur là chào ông rồi bonjour à, madame là, là chào chào, chào chị. À. Đúng không? Chào chị. À. Ừ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À. Khó khó hiểu anh. Khó hiểu, khó hiểu đúng không? Ủa vậy em nói được tiếng Việt đúng dạ. không? Rồi bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú chú Thường, chào cô bạn, chào khán giả, có mặt cô đây con tên, con tên là Đình Hải Phan, con uh, ờ, 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Phan Hải Đình đó Hải. đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Ờ, phu phụ vợ ờ, bán hàng online. À, em có thoát trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? dạ ghi bill là đóng hàng là chăm chốt đơn thôi đúng không? Dạ. Chứ không thì làm sao mà người tôi hiểu? Dạ. À, giờ mời em Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc thì năm nay con 33 tuổi rồi Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á với lại là con có một cái kênh youtube về làm đẹp thời trang và gia đình cuộc sống <laughs> cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy con với ảnh thì gặp nhau trên facebook luôn <laughs> nhưng mà cách đây bao lâu rồi dạ lâu lắm rồi năm 2012 thì chú vậy là 10 năm rồi cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online mà con về thời trang con hay thiết kế con may đồ con bán á thì con chụp mẫu luôn thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con thì ảnh vô ảnh kết bạn ảnh làm quen không nhớ kết bạn chưa con hay anh kết bạn con trước. không nhớ Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đấy anh kết bạn trước em mà <laughs> cứ như, như vậy đi ủa nhưng mà nè tại sao lại kết bạn với cổ rồi à, tại lúc đó tại à, năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á, à. sau đó à. đi Việt Nam đi chơi với bạn hiểu rồi có nghĩa là năm sau là định có ý định về việt nam ừ. cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi ừ. chơi ừ. nhưng mà nó nghe nè lúc đó là con đã có bạn trai chưa dạ thời gian đó thì con cũng có bạn trai á ừ. nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về việt nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi nhưng mà con không có gặp không được á nghĩ không muốn gặp ấy còn hai tuần nữa là ảnh phải về pháp lại rồi á thì ảnh lấy cái sim việt nam để anh gọi cho con thì con mới tin là ảnh đang ở việt nam thiệt thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á nên là con cũng buồn buồn á rồi con đi gặp thử luôn và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao to cao mà nói chuyện lớn lớn mắc cười lắm nên con cũng ấn tượng giống vừa thôi kiểu nói nói tóc té xuống rồi ừ. nước nó té xuống là sao tóc rớt xuống nên à. kêu tóc té xuống à, à, à, à. à. Ờ, đình hải thì sao lần đầu tiên mà đình hải thấy cô gái này ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về cô gái này không thấy nhỏ nhỏ dễ thương ừ. có thích không có thích liền không ừ, cũng có chút chút dạ. lúc đó con có bạn gái ở bên pháp chưa chưa chưa chưa con về cái đợt đó ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không à... nói thiệt nói thiệt các... nói thiệt đi dạ, chắc cũng một gái một hai hai cô thôi dạ, một hai cô thôi là con một đó. hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi là con về thời gian được bao lâu khoảng ờ, một tháng mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không dạ dạ bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không dạ có tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên pháp về chơi chung mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở à. <laughs> lúc đó kiểu như con con thấy cũng tội không có ai chở đi chơi nè rồi rồi thấy cũng an toàn các bạn các bạn rồi nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó nay đã có nước giặt giả tròn hai trong một mới lưu hương 7 ngày với ba loại tinh dầu tự nhiên. Lúc mà con đi với anh này hai tuần lễ còn lại á, yeah. Dạ. có lúc nào mà con gặp ừ, cái ờ, một trong hai cái người ờ, bạn gái mà anh anh này anh anh chọn trước không rồi ơi sốc cái đó là con con cãi nhau á con định chia tay luôn rồi <laughs> cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ xong rồi con định là không ghé đâu con nói không ghé thì tự nhiên con lại thấy buồn buồn con con muốn đi muốn ghé để đi gặp chơi xong rồi thì con chạy qua thì con đứng ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 đó thì con đứng ở bên đó con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống ờ. mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn con đứng hình luôn con đứng con theo dõi xong rồi đâu năm phút sau à con thấy đưa ra lại <laughs> đi về à. Ừ. nhanh vậy? Xong cái con hỏi anh con nói con, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc lúc đó là tỏ tình rồi à, cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi. Dạ. À mà lại lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa cái anh nói thì đâu có gì đâu thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi đám về nhà của anh thôi anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi à. chứ ờ. không có gì hết thì thì lúc đó con cũng giận lắm con nói không không có vậy là không được thì con rồi chia tay tùm lum tà la ừ. gì đó nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy anh kêu ờ, nói chuyện thôi chứ không có gì hết á con cũng giận một đêm con về xong rồi mai con lại hết phải hỏi hải nè cái cô đó là cái gì của em đó là bằng thôi nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh à. luôn dạ tại con tưởng nhắc ờ, như vậy thôi không có không có gì không có gì <laughs> trời ơi bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng việt nào đâu hả nói ừ, phải để ý lắm mới nghe được nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á cãi lộn được không có cãi được cứ ừ. hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy tôi chứ bây giờ sao <laughs> vậy tôi cái đó chỉ là vậy thôi <laughs> dạ từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có hai tuần thôi dạ con không tới được con gặp nói chuyện thì trước đó rồi nhưng mà lúc mà ảnh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có hai tuần thôi thì cái thời gian nó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi anh có muốn ờ, mở đèn xi à. anh cho mình biết rồi đó trong vòng 2 tuần ngắn ngủ đó thôi á xong rồi hải về hải về pháp rồi bao lâu hải mới quay lại việt nam như năm sau á Ờ, một năm mấy đó năm mấy. Như vậy một năm là các bạn coi như là yêu xa ừ. nhau Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu mà con thì con biết trên facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác thì cũng thấy có lưu like hình rồi comment này kia thì con thấy con cũng sợ mà cái thời gian đó thì hai người à, cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về là lo làm giấy nộp giấy rồi kết hôn một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là có đám cưới luôn kết hôn xong á là à, tháng 5 kết hôn là tháng 9 là con đi pháp luôn ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên pháp mà lại về việt nam tại vì con đi qua bên pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng con gửi về con bán như vậy đó thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi hai chồng về thăm gia đình thôi nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á rồi con con thích ở đây cái môi trường ở đây rồi có thể con mua nhà ở đây nè rồi chồng con có thích đồ ăn ở đây nữa nên là con bỏ vé không về luôn ừ. <laughs> con ở lại đây luôn đó. Dạ. hải cũng chịu luôn dạ hải chịu luôn bị ép á bị ép á con thích món gì đây nhất món gì ở việt nam nhất bún thịt nướng bún chợ hà nội các loại à, bún ăn bún dạ. các loại bún đúng không dạ. bún à. mắm thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi dạ. đó là phần khui tật xấu cái này con thích nhất con chờ đợi tới ngày nay đấy trời đợi đúng không thôi vì giờ con nói trước đi dạ. anh ấy có tật xấu gì nè chồng của con là nhiều tật xấu lắm nhưng à. mà về với con thì cũng bớt bớt rồi đó nhưng mà con kể những cái tật này nè ảnh là hay đánh rắm <laughs> hay thả bom á à. nó hay hay chọc nha. con á nó hay Tôi hay chọc nha. con á ảnh nó là hả kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô kiểu như nó có rách nó có giãn á cũng mặc luôn xong ừ. rồi hả ảnh mà đi chơi ở đâu á như con á thì con thích diện đồ còn ảnh thì ảnh thích thoải mái à, ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu xong rồi áo cũng thun giản giản mát mát một xíu mang dép lào rồi còn gì, còn gì nữa nè dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm nhưng mà có nóng tính không dạ có ảnh là hài thì cũng hài lắm nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á ờ. chú ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào ừ, có... nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết mà chỉ có hét lên thôi hét lên rất là sợ hét sao đâu hải T'as eu ThinkPad T'as eu ThinkPad Merde Putain de merde oh Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp Đâu đâu thử đâu cái lúc Putain merde Rồi lên nào Hiểu không? Dạ anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó Chửi đi, dạ. <laughs> vô không hiểu vô tức chân Không phải lúc, lúc, lúc mà anh vô cái thế tức rồi anh không có nhớ tiếng Việt nữa cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? anh có lãng mạn không người pháp là cực kỳ lãng mạn ừ. nhưng mà anh, Vậy này anh ấy là sao trái ngược con cũng nghĩ là lãng mạn đó nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu mà hành động thì mình biết thôi ví dụ như hả mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á ừ. thì mới coi không thôi cái để dừng đó <laughs> ừ. còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó ủa cái đó là lãng mạn mà bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà thích bằng mà kiểu mà đó. lãng mạn Hàn Quốc đó đúng đó, không? hoa à, mùa xuân rồi này kia phải nhảy nhót ngắm hoàng hôn <laughs> dạ cái đó không bình có. minh không có đúng không nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn đó vậy cũng có một cái niềm vui <laughs> riêng à. cho con chết rồi vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á rồi sao ta chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí ừ. xíu thôi hơi vô tư á cô à dạ. vô tư tức là bớt vô tư dạ. vô tâm lại ha dạ. bây giờ tới đình hải đó vợ con có những tật xấu nào chửi con hoài chửi con hoài con bị tự kỷ luôn không mệt mệt chửi hoài dạ. ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con thì con hay làm biến á <laughs> vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm là biếng làm biếng con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè rồi lấy hàng này kia thì mỗi lần lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt <laughs> mệt á cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ con kêu á thì ảnh quạo ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu về đi lấy hàng thôi cái quạo con à. Wow, con cái con chửi Dạ con chửi, con nói phải viết phụ L chứ Lúc con trưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ờ à. Không, đi ngủ Đúng rồi Con nói tiếp đi còn cái gì nữa Không có gì, không có gì khác nữa Chỉ có cằn nhằn Hay chửi Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà Đi toilet cũng chửi rồi Hả? Đi toilet cũng chửi Ngồi đi, toilet lâu lắm luôn Đi, tự nhiều lần á Sao đi toilet bơi rồi <laughs> đi toilet lâu không bao lâu không dạ mắc ỉ thì đi toilet thôi không phải con con trộm đi toilet đâu đúng không <laughs> anh có biết dùng cái từ khác được không không có sao cả người ta đi nhiều đúng lần cũng chửi người ta à. nữa ừ mà bộ một ngày đi mấy lần lận <laughs> chắc cũng hai ba lần hai ba lần sáng, một lần bao lâu sáng dậy đi ỉ ăn sáng xong gì ừ. ngủ trưa dậy xong gì nữa em bị chửi là cũng chửi bị chửi quá trời ơi người ta tiêu hóa tốt ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi con con nó mất thời gian ghê luôn nghiền toilet nghiền ủa nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á à con có thuộc bài bài hát mà tiếng pháp nhiều không hát tặng khán giả một bài đi C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói uh, yêu yêu mình mà không biết cô chắc chắn không nên đi hỏi người ta có có phải thầy không Thật ra chồng con mắc cười lắm nha bình thường vậy nè nhìn nó thì sẽ giống người pháp nhưng khi mà hát lên thì giống người hàn quốc dạ à. trời ai cũng nói luôn hồi nãy bước lên là chú tưởng là người hàn quốc dạ. ngọc biết không cái cách lãng mạn của chồng con là đúng thoải mái có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha chồng con rất là lãng mạn luôn á như chưa à, bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con anh muốn nói giờ anh sẽ yêu uh, mệt anh mãi mãi nha yeah à. rồi trời em okay. sẽ anh sẽ yêu mãi mãi mới xin cảm ơn hai con chào chị em vân ạ à. chào anh út thuận ạ à. dạ. có căng thẳng không mặt buồn vậy à, <laughs> em thấy cô vợ rất tươi nè rung hả ờ. không ít rung mời em giới thiệu về mình dạ em ờ, tên là sĩ trung quê ở bình định em đang làm ở sài gòn em đang quản lý cái, cái cửa hàng sữa chân thoại à trung dạ. đang nhiêu tuổi rồi em nay ba mốt ba mốt dạ. trung quản lý cái cửa hàng vậy chứ trung có chữa được điện thoại không dạ có chị ừ. ồ ừ. vậy đó cái cái cửa hàng điện thoại đó ở đâu cửa hàng em ở bên quận 3 chị quận 3, 3 hả dạ. ồ chút xíu xin địa chỉ ừ. nha dạ. đường gì nói luôn đi à, hai ba bảy sáu trần văn đang trần văn à, rồi rồi mai em Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thuận ạ. À. Em là Thủy Linh, à, em hiện tại là đang ở Bình Định. Hai à, vợ chồng là... quê đúng không? Dạ. Công việc của Linh. Quê. Dạ hiện tại thì em ở nhà với con như có mở một tiệm photo nhỏ ở nhà luôn. À rồi. Hai vợ chồng bây giờ hiện giờ đang ở Sài Gòn luôn. Dạ Chứ... không, hiện tại anh là ở Sài Gòn còn em là đang ở Bình Định. Ủa em, em đang ở Bình Định hả? Dạ em Rồi nuôi con ở Bình Định luôn. Dạ em một mình con. anh lên Sài Gòn luôn. Dạ. dạ. Em có bầu con nhỏ à. đó, đúng cái đợt dịch đợt Tết năm đó đó chị. Rồi anh đã cho ba mẹ con em về quê ở à. anh nó kỹ tính lắm con mấy tuổi rồi dạ con em hiện tại là 15 tháng 15 ừ. tháng rồi linh nhà. dưới dưới trung là hai bạn là cùng quê hương với nhau cho nên là hai chắc hai bạn là quen nhau từ ở quê đúng không tình cảm của hai bạn là gắn kết với nhau là từ cái hồi mà các bạn còn là học sinh đúng không dạ dạ đúng rồi dạ, dạ. hay, hay quá chưa? lần đầu tiên hay chưa? lần đầu tiên luôn ừ. là hai đứa quen nhau bình định hả à? dạ ở quê luôn chị ờ. Ừ. quen nhau sao này quen cái cái hồi à, từ hồi mà chat yahoo á ờ. em lớp 10, 11 à, ừ. giờ em là lớp 10 mà chat sau à, nói chuyện quen cuối cùng là giờ em là sát nhà ngoại em luôn sát nhà ngoại luôn ngờ là như là hàng xóm À. dạ ngoại. suốt ngày cái nó đi với má là con về ngoại nha má mà thật ra là ghế nhà ngoại một tí rồi xong lại ghế qua nhà em không có nhà em đó có nghĩa là năm lớp 11 là bắt đầu biết nhau bao lâu thì các em mới gặp mặt nhau ngoài đời ba bốn tháng gì đó ba bốn tháng bao lâu thì mới đầu có chủ động là tỏ tình thì khoảng khoảng thời gian đó luôn anh ba bốn tháng là tỏ tình luôn dạ. hai đứa là học <clears throat> chung với nhau lớp bắt đầu 11 rồi bắt đầu em lên 12 rồi thi đại học rồi thi đại học là lúc ấy còn chung với nhau nữa không hay là mỗi đứa một ngành lúc mà quen nhau được một năm mà lúc đó là là, là tụi em là hết hết, hết quen hết, hết quen, là quen nhau một năm là hết phổ thông trung học là không quen nữa dạ đúng rồi lý do vậy hay kể vào đó đi <laughs> dạ thì hồi đó cũng trẻ con lắm chị em lên nhà anh thích chơi á kế nhà anh là có bán kem em nói là anh ơi đi mua kem cho em ăn anh không chịu đi mua em hờn xong cái em về em chia tay anh luôn <laughs> Ủa vậy thôi đó hả dạ vậy thôi kem thôi đó lúc đó là bé lớp 11 hay lớp uh, dạ em em lớp 10 còn em lớp 10 bé này lớp 11 dạ đúng rồi rồi vì một cái cây kem mà không chịu đi mua mà chia tay nhau em ơi cây kem nó đâu có nhiêu tiền tại sao em không mua kem cái cái cái hồi đó là cái tiệm kem á là tiệm của bạn thân em hồi đó là em với bạn thân đang hờn nhau á nghỉ chơi á ừ, đang giận nhau đó đúng rồi cái thành ra là mình không có qua được mà đó là bạn trai <laughs> đúng là bạn trai hai thằng bạn trai nhau đúng mà không đang nhau. nổi điên mà làm sao rồi, qua được đúng không dạ. bạn bé này nó không biết đúng rồi cho nên mà giận em luôn nó cứ nằng nặc nó đòi mua kem dạ, nghỉ lúc đó... chơi cho rồi đi <laughs> ủa nhưng mà tại sao không mua kem chỗ khác mà nhất quyết phải làm mua kem chỗ đó thì em thấy gần nhà nó em liên minh trên tiện luôn nhưng mà em có biết cái lý do vợ mình giận là vì cái nguyên nhân là cái kem không chung không anh không biết luôn anh Ủa, sau này hả? biết luôn á dạ đúng rồi sau này mới biết luôn lúc đó là tụi em giận nhau luôn khi thì đó là, là, giận là thời gian đó là em ờ, tốt nghiệp xong ờ. ừ là em đi học vô sài gòn học ờ. rồi em em buồn á em mới ờ, nghỉ học em đi đăng ký ờ, nghĩa vụ quân sự đi hai năm rưỡi em mới về rồi học lại là em về sài gòn học hay là về bình định học em về ờ, quảng ngãi em học ừ. ờ, về quảng ngãi học yeah. Dạ. rồi nguyên do gì mà hai đứa gặp lại nhau thì hồi đó là em chia tay nó rồi là em có quen một mối tình khác á ừ. xong cái nó cũng đổ vỡ em cứ hay đăng status trên mạng á ừ. anh đây thì nhảy vô lúc đó là có facebook rồi đúng không dạ ừ. lúc này có qua facebook rồi mà anh đó kết bạn với em em không biết không không nghĩ là người yêu cũ gì đâu <laughs> rồi ờ. đó à. em cũng đồng ý xong mà anh vô ảnh an ủi em gì đó rồi xong à. về tết tết về là gặp tại bình định á trong lúc đó là tụi em bắt đầu tìm quen hiểu lại dạ. đúng không à, vậy đó vậy là các bạn coi như là quen nhau một năm chỉ vì một cây kem mà coi như là mất nhau 4 năm dạ, đứt đầu dạ. mà em thì không biết cái chuyện đó đúng không đúng rồi em còn thương cô này không thời điểm đó tới giờ là em chỉ có thương một người à một người là, là người một mình con, con gái này, này. một người dạ. trong 4 năm em vẫn còn thương đúng nhớ rồi. con này đúng không em vẫn vẫn vẫn ờ, tìm ngầm tìm hiểu sau á có thời gian mà mà, mà rảnh là cuối tuần là là bộ đội là được gọi về cho cho người nhà đó ừ. là mình mình điện thoại mình mình nghe mình nghe giọng chỉ ờ mình nghe tầm khoảng vài giây là mình cấp em ờ. không nói là em luôn đúng rồi em chỉ Ôi. có điện thoại sao em nghe yeah. Dạ. Ồ, ờ, Ôi, cưng chàng quá trai si tình mà hồi đó thì nè. nội bàn cái chị em đâu có biết số của ai đâu ừ không hồi đó là cái nghĩa là nghe gọi xong chỉ cần bên kia alo alo là đã cảm thấy hạnh phúc rồi đúng không đúng rồi à, Ôi nhưng đó. mà đến bao lâu rồi em mới biết là 4 năm 4 năm qua mình mất nhau là chỉ vì cái kem khi mà mà mà, mà cưới anh lúc đó em mới hỏi lý do tại sao chia tay anh đúng không dạ đúng rồi thì cô mới nói ra là vì cây kem đó thôi đúng rồi vậy là bạn em nó hại em rồi bạn thân của em đó bạn bán kem của em nó hại em rồi bạn em mới thân lại nữa chứ mới thân lại hồi 20 à, 25 nữa chứ ừ là, hai đứa mới thân lại luôn là dặn từ hồi hồi đó luôn á ừ có nghĩa là trong suốt mấy năm trời ừ. là em vẫn luôn luôn tìm hiểu về cô bạn này dạ âm thầm sau khi mà tụi em gặp nhau ở ờ, bình định trở lại ừ. đó bao lâu thì làm đám cưới em ờ, quen lại là hồi hai ờ, hai mười ba ừ là hai mười tám là là em tụi em cưới trời tôi 5 năm luôn 5 hả năm sau à, thật sự anh muốn hỏi cái cảm xúc của em dạ. khi à. gặp lại linh thì như thế nào lúc đó là cái trong à, đầu em là chỉ có nghĩ về cái một một cô thôi à. không không chinh phục được không yêu được không chinh phục được là là cứ, cứ gọi là em mặc định trong đầu khi nào mà, mà cái cô này nếu mà chỉ chỉ à, lấy chồng á thì lúc đó là em mới mới bắt đầu quen ừ à, mới quen là... người khác đúng rồi còn nếu cô chưa lấy chồng thì em vẫn cứ chinh phục hoài đúng luôn và nó có khó khăn đâu lúc đó là bạn này có bộ <laughs> rồi lúc đó là khi mà em gặp lại bạn này á là lúc đó em đã hết chưa hay là gặp hết lại rồi. bạn này rồi em mới mới hết người kia dạ đã hết rồi là ừ. lúc đó là em đang tâm trạng này, kia xin xa tết trên facebook đó. lúc ừ, đó mới ăn rồi đang buồn quá rồi xong mới gặp lại bạn này ừ. đúng dạ. không khi gặp lại em thấy cái người đàn ông này sao em có cảm xúc giàu dạt không từ hồi đó tới giờ mà anh chưa có quen ai anh à. chờ ừ. một mình em á thì em thấy anh này, này quá đặc biệt rồi đúng không kiểu chung ờ, tình đó chị nhưng mà lúc đó đã yêu chưa hay là lúc đó dạ, chị lúc có... đó mới có xúc động thôi à tới Đâu. năm thứ mấy thì bắt đầu em mới yêu cái người đàn ông này 2013 gặp lại nè thì tới 2010 mấy em bắt đầu cảm thấy yêu người đàn ông này dạ cũng trong năm đó luôn á chị 2013 yêu luôn em nghĩ là, là khi gặp lại là bạn này đã phải tranh thủ rồi không thể nào ruột mất em thêm một lần nữa ừ, 5 mà, năm sau nhưng mà lý do phải sao tới 5 năm mới cưới mà 5 năm sau là mới cưới đây em là ở quê cái cái cái điều kiện ở quê đó, nó gọi là nhà nhà không có điều kiện đó chị em mặc định đầu là để xây một cái nhà khang trang cho ba có mẹ nghiệp. À. Ừ, ừ, rồi sau đó công việc thì mới mới cưới có chung sống có sống thử với nhau trước đám cưới không bọn em lên sài gòn và bọn em ở cùng phòng trọ là có sống thử không cùng phòng trọ cùng thôi chị chứ chưa chưa chưa có tiếp chứ không xúc cho đụng chạm dạ không em không cho sống chung trong bao bao lâu dạ, trong dạ, cái tầm, phòng trọ đó tầm hơn một năm á hơn một năm mà dạ. hai năm nữa hả chung mà cô ấy không cho đụng chạm nó không có dạ. cho em làm gì luôn á đâu thì mình mình mình làm cái gì mà làm vòng ngoài thôi trời ơi vậy hả vậy mà mà em bộ giữ cho đến ngày cưới luôn dạ bây giờ đã yêu nhau mà ở chung với nhau mà không cho một cái gì cả anh hỏi cái tâm trạng của em á mỗi đêm về em có bức bối trong lòng không chắc chắn rồi chắc chắn rồi cho mình không thấy thấy được rồi ờ mình rõ ràng mình, luôn rồi mình ờ. yêu cũ quá thì mình phải chấp nhận 7 thôi, năm đúng trời đúng không thì là em chỉ có để dành cho cái cái cái ờ, đêm đó thôi ừ. à nghĩa là là vợ muốn rồi đó thì nhiều lúc mình mình mình muốn nha khi mà mà vô rồi mình nghĩ tới vợ mình thương mình không có có không có đỡ rồi ờ, chị hỏi em nha xong cái đêm tân hôn rồi hai đứa đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi thì em có thấy là em bị phí của trời bao nhiêu năm không <laughs> cái này chị hỏi thiệt dạ thấy cũng cũng hơi tiếc tiếc đúng không rất nhiều những người đã bị cái trường hợp như vậy và cảm thấy là ừ. bởi vì cái đó nó là tạo hóa hoặc ban phát cho con người nó giống như là một món quà của thiên nhiên ban tặng vậy đó mà tự nhiên mình không thừa nhận cái món quà đó xong mình tự mình phải khổ hạch với bản thân mình khi tụi em đã thực sự yêu nhau rồi và hai người cái người này là chung tình với em tới cái mức đó rồi và chấp nhận sống chung một nhà trọ rồi mà đè nén cả năm trời như vậy tự dưng á mình thần kinh mình bị tê liệt luôn á cái đó chị nói thiệt bây giờ đè nén đúng không nhưng mà bây giờ muốn hỏi là cái đêm tân hôn á là nó có trơn tru nó có suôn sẻ không dạ vì hai đứa cũng là lần đầu của nhau á à. nên lây hoay miết mà không làm được ăn <laughs> thì đó chắc chắn rồi là đêm tân hôn không có rồi. dạ đêm tân hôn không có không phải có suôn sẻ dạ phải qua đêm hôm sau chứ à. đêm đầu không không không làm ăn được gì hết trơn ôi, ôi. sáng ra phụ huynh có hỏi điều gì không dạ chắc ở nhà cũng biết <laughs> giờ là hai đứa là lấy nhau được ừ, coi như là tổng là mấy năm rồi hai 2018 chứ tức là hai năm quen nhau là mấy năm trời luôn bây giờ là được hai một bé chứ dạ hai hai, hai bé. bé hai bé luôn dạ. một một bé lớn thì thì thì mấy dạ em sinh đôi sinh đôi luôn trời đã quá vậy dạ. hèn chi bây giờ là ở nhà phải có bên bên nội bên nội là về về về em ở bình định nhưng mà là em ở nhà chồng hả dạ, dạ. em ở nhà chồng ồ oh, vậy hả vậy thôi chúc mừng để hai bé trai đi. hay là hai bé gái dạ, hai bé trai ôi oh. đã quá ồ oh, vậy là Đó. Thôi, rồi bây giờ nè nghe. cái thời gian coi như các bạn yêu nhau rất là lâu dạ. rồi giờ là lấy nhau rồi giờ có hai mặt con như vậy bây giờ anh muốn hỏi là bây giờ cái cuộc sống của hai hai đứa bây giờ là có những cái tật xấu gì nó lòi ra không chồng của em là chỉ có một tật duy nhất là anh nhậu rất là nhiều ừ. vậy hả lý do có, gì mà em nhậu nhiều có bị nghiện nhậu không dạ không anh nếu ở nhà thì thì ờ, muốn không hết được ờ, một phần ba lon bia ừ. nhưng mà ờ, ở ngoài đi ngồi đi gặp bạn đi giao lưu trong, trong cái mối quan hệ mình làm ăn á thì có ờ, thùng thì chung là em cũng không biết nữa <laughs> vậy đó hả mà em uống bia thôi gì dạ uống bia em ừ. không nhưng mà ờ. ví dụ như nếu một đêm mà em không uống thì sao có nhớ không nó khó ngủ à nhậu mà dạ. có có về có gây phiền hà đến đến những người xung quanh không dạ anh nói nhậu về hả nếu mà anh bảo em làm gì là em phải làm y cái đó cho anh còn nếu mà em mà không làm là anh suốt ngày anh càm ràm càm ràm phải làm được cho anh rồi anh mới lúc đó mới xong xuôi gọi là mới cho đi ngủ ờ, vậy còn đó không hả? còn không là anh càm ràm miết luôn nên em biết cái tính của anh á anh về mà anh nói em ơi làm cho anh cái này em ơi làm cho anh kia là em lẳng lặng em lo em làm ờ rồi, rồi xong đó. mới yên tâm dạ. coi như ổng khi nào ổng ngủ thì mình mới ngủ được còn nếu mà mình không làm á là ổng càm ra ổng làm nó nó miết cho mình làm à. luôn á chị à. bao lâu em mới về thăm uh, vợ tháng về một lần tháng về một lần à, tại... À, về có tranh thủ thăm vợ không hay là đi đi nhậu về cũng đi nhậu anh Ủa gì kỳ vậy? Tháng về được có một lần mà không chịu ờ, ở nhà với vợ với con mà lại đi nhậu là sao? Em trốn mà, mà bạn nó tới nó bắt luôn dạ. Không, ông bạn bán kem ừ. luôn Không, bạn bán kem thì nhậu ở trong này rồi Còn vợ em có thật xấu gì? Vợ em thì uh, hay cằn nhằn Cằn nhằn? Dạ Rồi còn gì nữa không? Cằn nhằn với càm ràm thôi Càm ràm, cằn nhằn <laughs> có nghĩa là em đi nhậu về là chắc là bị vợ cằn nhằn đúng không dạ. rồi em mong muốn chồng em thay đổi ờ, cái gì em thì chỉ mong muốn là chồng em là nhậu ít lại thôi và đi ừ. về đúng giờ cho em à, còn em em mong muốn vợ thay đổi gì em chỉ muốn vợ là lắng nghe biết lắng nghe tí lắng nghe em cả em và và và, và, và, và bên, bên ngoài nữa dạ đúng à, rồi vậy đó Ủa, vợ lúc... em cứng đầu lắm mà. ừ. cứng lắm ờ, dạ. cứng đầu lắm phải không cứng, dạ. rồi bao lâu nữa thì em có ý định là sẽ đưa vợ con lên sài gòn ở chung cũng chưa tại vì còn dịch á em cũng, ừ. cũng cũng ngại lắm em đưa con về quê là là ừ. mục đích là để chăm cho nó, nó, nó không khí rồi đúng khỏe tốt cứng hơn. hiện giờ hai đứa đang ở cái tình trạng gọi là uh, yêu xa đó chị nghĩ là em nên dành cái thời gian mà một tháng ngắn ngủi của em mà được một ngày đúng không được ngày hay là ngày rưỡi hay hai ngày em về tầm khoảng bốn năm ngày ấy. để dành cho vợ với lại con đi con tới một cặp lận ví dạ. dụ dạ. mình có một đứa mình chừa cho nó giờ mình phải thời gian mình nhân gấp đôi lên vì mình tới hai đứa lận đúng không dạ. rồi thêm đứa vợ nữa là ừ. ba đứa đó ba đứa con đó dạ. <laughs> thôi bạn bè ít thôi ví dụ về được bốn ngày thôi cũng cho chồng đi gặp bạn bè nửa buổi đi ừ. dạ cái đó mình chấp nhận được buổi. chị ừ. ừ nha em nha dạ, dạ. Ừ. chúc cho các em đó ngoài đúng. cái việc là giữ hạnh phúc thì anh chúc cho các em như là có nhiều cơ hội và có những cái những cái may mắn nó đến